chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tất Thành Cang bị bắt, Hải quân đùa bắt đầu run. Vừa khơi dậy sai phạm của công ty Tân Thuận mấy ngày qua thì tiếp theo là ông Nguyễn Phú Trọng đã cho tóm Tất Thành Cang. Như vậy sau 2 năm bị cách chức, Tất Thành Cang cuối cùng cũng được đặt vào đúng vị trí mà ông ta thuộc về. Đó là nhà tù Việc bắt tạm giam ông Tất Thành Cang diễn ra vào hồi chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020 do Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều số 219 Bộ Luật Hình sự Nguyên nhân dẫn đến việc bắt ông Tất Thành Cang được Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu PC03, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là ông liên quan đến việc công ty Tân Thuận IPC 100% vốn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bán chỉ định cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại tới 153 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra. Trước mắt, vụ bắt bớ này chỉ liên quan đến công ty Tân Thuận Tuy nhiên, đây là sai phạm nhỏ, sai phạm lớn hơn là Thủ Thiêm với hợp đồng 12.000 tỷ đồng cho 12 km đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trước tất Thành Cang có Đinh La Thăng, người cũng bị phanh phui nhiều vụ án liên quan. Sau khi bị bắt và hiện nay, ông Thăng đã ra tòa đến lần thứ tư rồi. Đây là một trường hợp làm cho những cựu quan chức Sài Gòn phải e ngại. Tất Thành Cang cũng bị đảng bộ, thành phố quay lưng. Cách đây 2 năm, ông Tất Thành Cang bị Trung ương cắt hết mọi chức vụ, nhưng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh không cách chức tư cách thành ủy viên của ông này và nhờ đó mà ông Tất Thành Cang ung dung cho đến bây giờ. Và hiện nay thì khác hoàn toàn. Ngay chiều ngày 16 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố đã hoàn tất thủ tục tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân của ông Cang theo Điều 101 Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương Trước đó, tại kỳ họp thứ 23, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, ông Càng vẫn tham dự. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt giam ít nhất 18 người, trong đó có Tề Trí Dũng, cựu Tổng Giám đốc IPC, Trần Công Thiện, cựu Tổng Giám đốc Công ty Tần Thuận thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng Giám đốc Sadeco Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty IPC, Phạm Văn Thông, cựu Phó Tránh Văn phòng Thành ủy, Huỳnh Phước Long, cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Công tiên, Công ty Sadeco và Công ty con của IPC. Tuy nhiên, ai cũng biết, những người kia là làm theo sự chỉ đạo của Tất Thành Cang. Nhân vật được xã hội quan tâm nhất trong vụ án này là Tất Thành Cang, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên mới về Sài Gòn đã muốn làm những vụ rất lớn ở đây. Lần này, cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý vụ án là công an thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là của Bộ Công an. Điều đó cho thấy người trực tiếp chỉ đạo phán không ai khác chính là Nguyễn Văn Nên, một bí thư thành ủy người Tây Ninh mới về Sài Gòn nhậm chức. Không biết ông Nên mang trách nhiệm gì của ông Trọng giao cho mà thấy ông ta mới chân ngất chân giáo đến thành phố đã làm mạnh tay với thế lực cũ đến như vậy. Bộ tam còn lại là Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua cũng đang bắt đầu run. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang vì sai phạm nhỏ, nhưng sai phạm động trời của ông ta Thủ Thiêm lại không hề đụng đến như vậy. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng muốn mượn tay của ông Nguyễn Văn Nên bẻ từng chiếc đũa trong nhóm Hải, Quân, Đua, cang Trước mắt không thể đụng trực tiếp vào Thủ Thiêm vì ba người này sẽ liên minh, liên thủ chống đỡ tới cùng. Nếu bắt Tất Thành Cang vì sai phạm thủ thiêm của ba người kia khó mà ngồi yên để cho bắt. Vì vậy mà Nguyễn Văn Nên chọn cách bắt Tất Thành Cang vì sai phạm ở Tân Thuận. Khi Tất Thành Cang bị bắt, chắc chắn ba người kia cũng đang bắt đầu run sợ vì không biết khi nào đến lượt mình. Tuy nhiên, thời gian bắt Tất Thành Cang rất cận với đại hội đảng lần thứ 13 nên khó mà kịp mở rộng vi phạm sang Thủ Thiêm. Bây giờ, Lê Thành Ngải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua chỉ cầu mong rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ hưu sau đại hội 13, sau đại thì ông này có thể sẽ thoát nạn. Bắt Tất Thành Cang, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hồ Chí Minh nói rằng ông Cang đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thực chất sai phạm này đủ điều kiện để bắt, nhưng thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông này chỉ có bao che cho Tất Thành Cang, chứ không ra tay quyết liệt. Chính vì vậy mà Tất Thành Cang đã được tồn tại đến ngày hôm nay và bây giờ mới kết luận Tất Thành Cang đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, e là quá muộn. Ông Cang sai phạm thì đã chấp thuận với chủ trương để văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ tại Sadeco gây thiệt hại tiền của nhà nước. Sadeco là công ty con của công ty Tân Thuận IPC, tức là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Với vốn điều lệ là 170 tỷ đồng, trong đó vốn của cổ đông là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 Hiện nay, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua sợ nhất là vụ án xây dựng 11,9 km đường giá tới 12.200 tỷ đồng Việt Nam tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi Nguyễn Văn Đua bị bắt thì sai phạm này khó mà em nhẹm. Vậy nên con đường dẫn đến nhà Hải, Quân và Đua chưa bao giờ gần như bây giờ. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2018 vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 thì Giám đốc Sở Tài chính của Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng xây 4 tuyến đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, trước đó một năm, vào tháng 11 năm 2013, Đại Quang Minh đã ký tắt với Thành phố Hồ Chí Minh về dự án này đã được khởi công từ năm 2014 nhằm kịp tiến độ hoàn thành vào năm 2017. Bản hợp đồng tắt này được ông Tất Thành Cang, lúc khi đó là giám đốc sở giao thông vận tải, đại diện cho Ủy ban nhân dân thành phố đã ký kết và đóng dấu mật Lúc đó Lê Thanh Hải là bí thư thành ủy, còn Lê Hoàng Quân chính là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Bốn tuyến đường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng chiều dài 11,9 km. Các tuyến đường này đặt ký hiệu R1 tức là đại lộ Phòng Cung, R2 là đường ven hồ trung tâm, R3 là đường ven sông Sài Gòn và R4 là đường vùng sâu Châu Thổ, đường Châu Thổ, đường ven sông, khu dân cư. Dự án còn bao gồm 10 cầu với tổng chiều dài khoảng 1,8 km. Tổng số vốn đầu tư cho 4 tuyến đường dài 11,9 km, rộng 11,6 đến 55 m là 12.200 tỷ đồng, tức là tính cả chi phí dự phòng do trượt giá và lãi vay. Để thanh toán hợp đồng 12.200 tỷ đồng này, thành phố Hồ Chí Minh đã trả cho Đại Quang Minh 79 hecta đất tại trung tâm Thủ Thiêm để xây dựng khu đô thị và khu dân cư theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng, tức là thanh toán theo hợp đồng xây dựng chuyển giao. Đây là hình ảnh liệu những con đường hàng ngàn tỷ ở Thủ Thiêm có dẫn cơ quan điều tra đến nhà ông Hải Quân và Đua hay không? Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định việc ông Cang đại diện cho thành phố Hồ Chí Minh ký hợp đồng làm chủ dự án với Đại Quang Minh là không đúng thẩm quyền vì theo Nghị định 108-2009 thành phố chỉ được phê duyệt dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng mà thôi. Với sai phạm lớn như vậy, liệu rằng ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang có lần đến được nhà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 Đây là hình ảnh về việc biết bao giờ thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ông cho bắt Lê Thanh Hải tiếp theo. Trung ương đã có kết tội Tất Thành Cang, vì công Cang bị bắt là bởi cơ quan công an thành phố. Vậy thì đã rõ ràng tội của ông Cang đối với Trung ương vẫn còn treo đó chứ chưa xử. Khi ông Cang bị bắt vào trong bốn bức tường nhà giam, thì khi đó cơ quan điều tra của Bộ Công an đến Công an thành phố tham gia điều tra, thì ông Cang chắc chắn sẽ còn nhiều bí mật khác bị bóc tách.